em một chút em chỉnh lại cái này nó hơi bị chói sáng quá Ý. cảm thấy chói sáng quá ta dạ em chào mọi người bị chói sáng vô đây rồi đợi em một chút xíu em sẽ chỉnh lại cái rèm cho nó đỡ chói ừ kiểu lại đi chói quá à, bị vô trong này ok không biết là ừ đúng rồi vậy đi à... rồi ok mọi người à, mọi người thấy rõ chưa ạ Xin lỗi mọi người là tại vì ờ, hơi bị chói sáng quá nhá Không biết bây giờ mọi người đã thấy rõ hình ảnh chưa à, Đầu tiên thì phải nhắc đến uh, gel Titan Đây, cái này Cái này là em thấy là rất là nhiều anh uh, thích Bởi vì nó giúp cho thay đổi kích thước dương vật Nó giúp cho tăng khoái cảm trong cái cuộc yêu Và đồng thời thì nó cũng giúp hỗ trợ điều trị yếu sinh lý, rối loạn cương dương luôn à, nhưng mà theo cái khách nhà em phản hồi à, cái cái cái ưu điểm của nó đó là sử dụng về lâu về dài càng sử dụng dương vật càng phát triển to cũng càng khỏe à, nhưng mà phải sử dụng ờ, một hai tháng trở lên thì nó mới đạt giống như mong muốn đó là cái khuyết điểm của nó và à, cái ưu điểm đó là rất là nhiều cái cái, cái công dụng trong cái này là thứ nhất là tăng khoái cảm nè thứ hai đó là tăng kích thước nè thứ ba đó là kéo dài được cuộc yêu nè à, điều hỗ trợ điều trị được rối loạn cương dương nè bốn cái điểm của nó chính vì vậy khách nhà em tuy là không hài lòng trong cái việc là phải sử dụng ít nhất 30 ngày mới thấy hiệu quả à, bù lại thì sau cái thời gian đó là mọi người đã đạt được những cái gì mà mọi người à, mong đợi em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng nha cái này thì nếu mà anh nào chịu khó kiên trì mỗi ngày 30 phút buổi sáng thôi nếu không có thời gian buổi sáng thì buổi tối cũng được nhưng mà tốt nhất vẫn là buổi sáng khi mà các anh mới ngủ dậy thì các anh vệ sinh thật sạch sẽ dương vật rồi bắt đầu là các anh uh, uh, bôi cái gel này lên bôi lên rồi bắt đầu uh, tập thể dục với dương vật em ví dụ như là uh, đây nha em ví dụ như cái này em sẽ uh, xịt cái gel ra em bôi đều lên khắp đầu và thân dương vật bôi đều lên hết em lấy cỡ chừng một giọt đến 2 giọt ai mà dương vật nhỏ thì một giọt thôi ai mà dương vật to cũng rồi mà muốn to nữa hoặc là muốn khỏe hơn thì dùng hai giọt thì bôi đều lên đầu và thân dương vật sau đó là massage nhẹ nhàng cho nó thẩm thấu hết rồi để yên cho nó khô ráo tầm 5 phút và bắt đầu là tập thể dục với dương vật nghe tập thể dục thì có vẻ như là rất là nặng nề hay là nhiều người nghĩ không biết là chuẩn bị cột tạ và hay làm cái gì đây thật ra không phải như vậy đâu đơn giản nhẹ nhàng lắm luôn các anh chỉ cần uh, nâng dương vật lên nè hạ xuống nè qua trái nè qua phải nè cứ lên xuống trái phải tập như vậy à, tầm chừng 15 đến 30 phút càng tập thời gian lâu thì nó lại càng được đạt hiệu quả cao và phải tập trong quá trình là dương vật nó đang ở chế độ mềm mại nếu như mà uh, trong quá trình tập và massage mà nó bị căng cứng lên thì các anh chịu khó là dừng lại để cho nó trở về trạng thái mềm rồi chúng ta tiếp tục tập thì uh, khi mà các anh tập như vậy nó sẽ làm cho uh, lưu thông tuần hoàn máu tốt hơn thì như vậy nó sẽ làm cho cái dương vật của các anh dẻo dai hơn nè rồi anh nào mà muốn uh, tăng được cái khoái cảm thì trước khi quan hệ trước khi gần gũi với vợ uh, Sky bắt đầu bôi dương vật lên và cũng massage cũng tập như vậy 15 phút rồi bắt đầu quan hệ không cần rửa lại với nước cũng không sao nó sẽ không ảnh hưởng gì đến người phụ nữ cả chủ yếu là các anh tập thể dục để nó kích thích lưu thông tuần hoàn máu và sau khi tập xong buổi sáng đó sau khi tập xong các anh không cần rửa lại nha để càng lâu thì cái gel này nó càng thẩm thấu được nhiều thì sẽ càng tăng cái hiệu quả hơn và chịu khó mỗi ngày 30 phút thôi là em chắc chắn luôn là sau 30 ngày các anh sẽ tăng được từ 0,5 đến 1 cm nhá cái này là toàn là feedback khách nhà em khen ngợi thôi nên em mới dám tự tin chia sẻ với các anh hiện nay thì uh, trên thị trường quá nhiều shop bán hàng giả kém chất lượng nên hãy là người tiêu dùng thông minh biết chọn mặt gửi vàng biết lựa chọn những shop uy tín để mua sản phẩm tránh tình trạng tiền mất tật mang nha các anh đây rưỡi một lọ thôi xài được ờ, khoảng tầm 30 ngày Ok, các anh còn những câu hỏi thắc mắc nào nữa không? Nếu mà không có câu hỏi nào nữa thì em sẽ kết thúc live stream nha à, Hôm khác thì em lại tư vấn cho các anh Chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ nha